melody ah, hey yeah, melody quem sou Bạn đừng lo môi khô không ngọt ngào Đã có son môi không chỉ Đô đi ai à.